Hello, hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Sima Chao Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ Came where có cuộc vui nào mà không tàn đó bạn có một con thú cưng nào mà mình không chia tay đó nuôi được 3 năm nữa bạn thì nó vẫn vậy nó không có sung không biết ừ, thế nào chắc dạy do mình kém may mắn cho nên mình không có duyên với nó thôi chắc cũng phải có lúc gửi nó vô trong cái hồ của nhà chùa quá còn cái dĩa này bạn à, mình đã xử lý xong thì nó cũng đơn giản thôi bạn ơi à, thứ nhất là mình phải à, thay nước thường xuyên rồi à, chăm thêm à, gia bi với bp là đủ rồi khỏi cần muối các bạn muối sẽ làm à, xét cái dàn chân của mình Đấy trời cái dĩa mình cả tháng trời là mình đợi cái bể đợi cái bể để mình à, bắt qua mình làm cái à, bể cái dĩa mới sau đó mình lấy cái bể kia mình sẽ nuôi một em cá la hán xanh Đấy, cá la hán này chắc mình uh, nghi là nó sẽ ở đây luôn chứ nó không được uh, lên bể lớn đâu rồi khoảng thời gian sau chắc mình cũng phải thả nó đi thôi à, mình đánh giỏi công việc mình sẽ ờ, thả nó đi thả nó vô trong uh, chùa chứ mình không để nó ở đây nữa nuôi khoảng chừng 3 năm rồi nó 3 năm rồi đầu nó tột rồi nó biểu hiện của nó dở quá mình cảm thấy mình à, tệ quá cho nên à, hoặc là mình không còn à, có duyên với nó nữa nếu không có duyên với nó nữa thì à, xa nhau chứ tụi mình xa nhau đi chứ ép buộc hoài cũng vậy thôi mất công người à, bức rứt người này nọ người đâm ra chán nản hoặc là đâm ra làm cái gì đó sai thôi kệ thả nó rồi xong khỏe mình mua con khác bởi vì lúc ngay từ lúc đầu mình nói với bạn là mua con cá nó khoảng chừng tầm 500k hoặc 600k thôi một là một một triệu đổ lại thôi thì tới lúc mà nó bệnh hoặc nó chết hoặc là mình chán rồi đó, đó mình chán rồi đó mình thả nó đi thì mình cũng không có buồn chứ mình mua nhiều quá rồi tiền mua một triệu hai triệu có khi nhiều hơn cái đó nữa ba bốn triệu chẳng hạn rồi uh, lúc mình chán mình nghỉ nó không buồn lắm rồi ừ hỏi mình quay cho các bạn xem là cái bể cá dĩa bên đây nó, nó đục nó dơ đúng không Đấy. bữa nay nó sạch sẽ chỉ à, mình thay nước nó khoảng 3 à, bữa 4 bữa mình chăm à, siêng năng mình thay nước 3 bữa 4 bữa là nó hết rồi tại mình ít có đánh đèn ít có đánh đèn cho nên là nó có bị ít có bị đóng đông nhiều đấy rồi xong rồi, sau khi à, quay xong hôm nay thì à, khoảng từng à, nửa tháng hoặc một tháng mình sẽ có những cái clip mới hơn về à, bãi cá mình mới sửa cho các bạn xem mình set up cái bãi cá dĩa của riêng mình à, mình nuôi cái dĩa chơi thôi đam mê thôi chứ không thể nói là mình à, hay hay hơn các mấy cái diễn đàn lớn hoặc hay hơn những cái anh chuyên về cái dĩa à, mình chỉ là tập chơi thôi bạn chứ mình không có nói mình hay ngang ngay từ cái đầu phim của Sima Chao làm cả năm trước rồi mình đã nói rồi có những bạn không có coi cái những cái phim đó các bạn tưởng đâu là mình <laughs> rồ quá hay sao các bạn à, ném đá mình nha các bạn bỏ cái vụ ném đá mình đi các bạn à, rồi thêm các bạn là có cái góp ý nhưng mà các bạn góp ý theo một cái chiều hướng là góp ý chứ không phải chiều hướng là tự tăng bốc mấy bạn lên các bạn đưa cái toi bạn vô nữa có nhiều cái góp ý ngộ lắm chứ không phải là góp ý đâu các bạn khác nhảy vô các bạn không hiểu gì hết đó. các bạn không hiểu gì cái câu chuyện gì hết nhảy vô nói ừ tôi góp ý anh chị góp ý anh vậy mà anh không chịu nghe bạn nên xem cái tôi của bạn đi ha bạn đừng chửi tôi là không có tiền Đấy. đừng xem thường người khác và đừng có coi người khác là không có tiền anh có 100 triệu 100 tỷ anh có tiền còn tôi tôi có một triệu cô cũng gọi là có tiền ha mấy anh ơi ha đừng có khoe khoang mình chơi cá thôi mà nó có gì gọi là cao cả đó các bạn nó có gì gọi là cái gì mà phải ganh đua đâu. tôi có con này tôi không thích thì tôi thả xuống sông sau rồi đó tôi thả xuống sông tôi mua con khác còn bạn bạn có cái gì thì bạn cứ xô lên hay bạn không thích bạn cứ xô lên cho người ta xem để người ta góp ý bạn chứ bạn đừng có mượn cái tên của người khác hoặc mượn cái nick nào đó để bạn chửi người ta có nhiều người lắm rồi tôi gặp nhiều người lắm và tôi nói nhiều vấn đề lắm không phải chỉ riêng cái kênh của tôi không đâu còn nhiều cái kênh nữa Đấy, người ta không tôi im lặng mà tôi chỉ nói như vậy thôi tôi không muốn đắc lối tôi nhịn bạn không phải là tôi sợ bạn mà tôi nhịn bạn là để cho người khác biết ờ và tôi cũng lóc cái cái cái tin nhắn của bạn nè bạn yên tâm đi nằm trong cái tình là lóc mà không ai coi đâu rồi chào tạm biệt các bạn hẹn gặp các bạn trong những video kế tiếp